Yeah. hãy nhớ vui chơi tâm tư tâm sâu anh lên đường tôi tim anh như bao anh buồn như anh đã xa trường vì yêu quê hương anh lặng đã biết chân đi vì chưa non sông tôi gạt nước mắt anh đi tình cơn mưa vẫn nhịp trái còn nghĩ giữ quê hương cho chúng mình nhiều đêm chờ sáng em ký bình luận để cho ủng hộ cho mình Mình sẽ um, làm những video hay cho quý vị nghe Nhớ là cái kênh của mình là 9 giờ 9 giờ là sẽ có video mới Xin mời quý vị nhiều